Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung mới nhất năm 2023 này. Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục. Ngày trước mình chơi ấy, nó sẽ báo ba con nhất hoặc ba con lục đúng không ạ? Nhưng với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2023 này nó sẽ báo ba con nhất và ba con lục luôn cho các bác.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 ví dụ hai con nhất thì nó sẽ có hai nhịp ngắn ba con nhất thì nó sẽ ba nhịp ngắn và ngược lại là với lục nó cũng như vậy hai nhịp dài nó sẽ ra hai con lục một nhịp dài nó sẽ có một con lục các nhá da ngắn thì mình đánh xỉu và da dài thì mình đánh tài không có dung thì mình sẽ không đánh em ba hột trong như hột chợ các bác nhá đây là cái bộ đồ chơi công chuyện vậy nên là bác nào mà muốn tư vấn kỹ hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với em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 đó hai con nhất ra xỉu được chưa ạ tiếp tục một nhất một lục ở cái chén này nó rất là 5 năm này vì nó dung một nhịp ngắn và một nhịp dài ở cái nhịp này thì em sẽ bỏ qua còn nếu các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi em vẫn dở lên này đó có nhất có lục được chưa ạ